Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tọa Sơn quan hổ đấu, Huệ Vương trên cao nhìn chính phạm, hào bình tổn tướng Đại hội 13 hồi đầu năm 2021, Vương Đình Huệ với kinh nghiệm 4 năm làm Phó Thủ tướng, kinh nghiệm 1 năm làm Bí thư thành phố, thủ đô Nhưng cuối cùng lại để mất chiếc ghế Thủ tướng về tay Phạm Minh Chính Đấy là bất bại đau đớn của ông Chủ tịch Quốc hội Tuy nhiên, những diễn biến sau đó lại có vẻ như bất lợi cho vị trí của Thủ tướng. Chủ tịch Quốc hội là vị trí không dính dáng gì đến tiêu cực hàng ngày trên mặt báo, tuy an toàn nhưng quyền lực thì lại không nhiều. Thường là Chủ tịch Quốc hội được Tổng Bí Thư nâng đỡ mới có thể có chút quyền lực, còn một mình tự thân vận động thì sẽ không đủ lực để đấu với các trụ còn lại, đặc biệt là trụ Tổng Bí Thư và trụ Thủ tướng. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ vẫn không sức mẻ gì trước sóng gió chính trường. Theo đánh giá của giới am hiểu thì trong bốn trụ phó thủ tướng gồm có Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành và Lê Minh Khái thì hai ông họ Lê là người được ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cất nhắc. Hai người còn lại không gần gũi với ông Phạm Minh Chính bằng hai ông kia. Tuy nhiên cả hai ông Minh và Đam đều đang nghiêng về phía ông Thủ tướng hơn là ông Tổng Bí Thư. Ông Lê Minh Thành, Lê Minh Thành là Phó Thủ tướng chịu trách nhiệm các bộ như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đáng nói là ngành giao thông vận tải, ông Phạm Minh Chính đang có những kế hoạch triển khai xây dựng nhiều sân bay mới theo mô hình đối tác công tư do tư nhân đầu tư xây dựng và khai thác. Thời còn làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã cho phép Sun Group xây dựng sân bay Vân Đồn và ghi tên lên làm khi ông lên làm thủ tướng, định hướng của ông Chính là cho xây dựng sân bay dày đặc để cài các nhóm lợi ích vào đó. Người chịu trách nhiệm đẩy mạnh chính sách xây dựng thêm sân bay là ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Đây là hình ảnh sóng gió đang bủa vây ông Phạm Minh Chính. Hồi tháng 11 năm 2022, sau khi có thông tin về ông Lê Văn Thành đi Nhật chữa bệnh nặng, thì ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định 1448 chia việc của ông Lê Văn Thành cho ông Lê Minh Khái và ông Vũ Đức Đam gánh tiếp. Trong đó về phần ngành giao thông vận tải và ngành xây dựng giao cho ông Vũ Đức Đam quản lý. Tuy nhiên, không lâu sau thì Vũ Đức Đam bị phế chuất khỏi Trung ương Đảng. Dự án làm hàng loạt sân bay là dự án quan trọng. Nó sẽ xây dựng nền sức mạnh kim tiền cho ông Phạm Minh Chính như cách mà ông Nguyễn Tân Dũng đã từng làm trước đó. Tuy nhiên, cả hai phụ tá đảm nhiệm chính sách này đều lần lượt ngã ngựa, làm cho một số người thạo tin nghi ngờ rằng có bàn tay đang cố chặn sức mạnh nhọn lợi ích nhóm mà ông Phạm Minh Chính cố xây dựng. Ông Vương Đình Huệ là con người thâm trầm. Ông Huệ từng là Bộ trưởng Bộ Tài chính dưới thời ông Nguyễn Tân Dũng. Ông Huệ chứng kiến ông Dũng xây dựng sức mạnh đồng tiền và tác động vào Bộ Chính trị như thế nào. Sau đó, ông Vương Đình Huệ làm Phó Thủ tướng một nhiệm kỳ và giờ đây ông là một người được ông Nguyễn Phú Trọng dọn đường để chuẩn bị lên chiếc ghế Tổng Bí Thư. Không biết ông Lê Văn Thành ngã bệnh và Vũ Đức Đam ngã ngựa có liên quan đến cùng một bàn tay hay không, nhưng nó đang làm khó chính sách làm lợi ích nhóm sân sau của ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh gãy chân trụ Lê Văn Thành làm thế và lực của ông Phạm Minh Chính yếu đi nhiều. Hai nhân vật dự tính thay cho Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đang là một ẩn số. Trần Lưu Quang là nhân vật có quan hệ khăng khít với Nguyễn Văn Nền. Ông Nền đang làm cánh tay đắc lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có thời điểm lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh có hai người gốc Tây Ninh và đó là lúc công an thành phố Hồ Chí Minh tóm được Tất Thành Cang. Sau khi tóm xong Tất Thành Cang, Trần Lưu Quang được điều chuyển ra Hải Phòng và giờ thì, có vẻ như sắp lên làm Phó Thủ tướng thường trực. Và cũng có thể ông Trần Lưu Quang chưa có mối quan hệ sâu sắc nào với ông Phạm Minh Chính, nhưng điều đó vẫn đang còn ở phía trước. Có nhân vật Trần Hồng Hà dự kiến thay Vũ Đức Đam được ví như ngựa quẻ bởi Đảng Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường do ông Hà đứng đầu đã bị kỷ luật khiển trách. Ông Trần Hồng Hà là chân mới nhưng chân không vững. Còn ông Trần Lưu Quang thì không thân thiết gì ông Phạm Minh Chính. Như vậy, sau khi thay hai trần trụ trong góc trụ phó thủ tướng và e rằng sức mạnh của ông Phạm Minh Chính trong chính phủ không còn được như xưa. Ông Vương Đình Huệ vẫn đang là kẻ có lợi nhất.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 một hình thức kỷ luật được cho là có nguy cơ bị bắt giam. Tuy nhiên, cũng có tội tương tự như ông Phạm Bình Minh, nhưng ông Bùi Thanh Sơn lại bị loại ra khỏi Trung ương Đảng mà vẫn còn giữ nguyên chức ủy viên Trung ương, ông không hề bị loại. Mặc dù ông Sơn đã bị Bộ Chính trị Ban Bí Thư quyết định kỷ luật. Đây là hình ảnh ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Bị kỷ luật là một đợt tới với ông Bùi Thanh Sơn còn có ông Vũ Hồng Nam cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Ông Vũ Hồng Nam đã bị bắt, còn ông Bùi Thanh Sơn thì vẫn còn để đó, chưa bị xử lý. Có thể Bộ Chính trị và Ban Bí Thư đang cân nhắc hình thức kỷ luật, hoặc là đang quan sát Bùi Thanh Sơn không hẳn đã cho ông Sơn thoát tội. Vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, thì Bộ Chính trị và Ban Bí Thư đã họp và ra quyết định kỷ luật ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Những tưởng Bộ Chính trị sẽ kỷ luật luôn ông Bùi Thanh Sơn nhưng cuối cùng họ không nhắc gì đến ông Bộ trưởng này. Câu hỏi đặt ra là lý do tại sao ông Bùi Thanh Sơn và Phạm Bình Minh cùng một tội mà cho đến nay Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa đưa ra quyết định mức kỷ luật rõ ràng nào cả. Hay Bộ Chính trị đang bao che cho ông Bùi Thanh Sơn đây? Một nguồn tin từ nội bộ chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết sở dĩ ông Nguyễn Phú Trọng phải xử lý hai ông Phó Thủ tướng trước vì bị áp lực từ thiên triều. Vì Bộ Ngoại giao có vai trò rất quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cần phải xử lý những phần tử trong Bộ Ngoại giao có khả năng đưa quan hệ giữa hai đảng đi lệch khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Điều mà Bắc Kinh không hề mong muốn và ông Tập Cảnh Bình cũng như vậy. Ông Bùi Thanh Sơn là người kế nhiệm của ông Phạm Bình Minh. Nếu biết điều thì ông Bùi Thanh Sơn sẽ được Tổng Trọng Dụng tiếp tục làm hết nhiệm kỳ ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang xem xét thái độ của ông Bùi Thanh Sơn thế nào rồi có lẽ mới ra tay xử lý dứt điểm. Đến hình ảnh cùng cương vị như nhau, cùng phạm tội giống nhau nhưng có vẻ Bộ Chính trị lại nhẹ tay hơn với ông Bùi Thanh Sơn. Chính sách ngoại giao cây tre là chính sách làm cho Việt Nam có nhiều bạn nhưng không có ai là bạn đích thực cả. Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng hình ảnh uyển chuyển của cây tre để ca tụng đường lối ngoại giao của họ. Tuy nhìn bề ngoài tưởng như là uyển chuyển nhưng thực chất bên trong đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc khống chế toàn diện. Việt Nam làm gì cũng không thể vượt qua ngoài phạm vi cho phép của thiên triều. Ngoại giao cây tre là làm bạn với tất cả mà chẳng siết chặt quan hệ với ai cả. Cách làm ngoại giao ấy bất lợi cho Đảng Cộng sản nhưng không phải, mà có lẽ nó lại đem lợi về cho mình. Và tô vẽ rằng họ là ngoại giao có chọn lọc. Đặc biệt là với Mỹ, Việt Nam giao bang trong thời gian cho phép chỉ là quan hệ làm ăn kinh tế, còn nếu có hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ thì lập tức sẽ bị Bắc Kinh tuyết còi. Mặt khác, Việt Nam có quan hệ làm ăn tốt với Mỹ thì doanh nghiệp Trung Quốc cũng được hưởng lợi. Họ có thể mượn đường Việt Nam để xuất hàng đi Mỹ và hưởng những ưu đãi mà Mỹ dành cho Việt Nam. Chính vì vậy gần đây rất nhiều công ty hàng hóa của Việt Nam đã bị Mỹ đánh thuế cao vì là đội lốt, đó là hàng Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Bùi Thanh Sơn ca ngợi chính sách ngoại giao cây tre của ông Trọng. Để Trung Quốc tin tưởng rằng Hà Nội sẽ không ăn ở hai lòng thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã đưa ra chính sách 4-0 cho Bộ Quốc phòng. Đó là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt cơ cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Chính sách này là chính sách tuyên bố không hợp tác quốc phòng với Mỹ để chiều lòng thiên triều phương Bắc. Ngày Tết Dương lịch 2023, sau khi biết mình chưa bị loại khỏi Trung ương Đảng, ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã lên tiếng ca ngợi chính sách ngoại giao cây tre. Một chiêu bài chính trị khá thích hợp với ông lúc này, nhưng liệu